Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng bà bếp nha Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh trung thu rất là hot trong thời gian sắp tới đó là món bánh trung thu khoai lang tím à, cùng nhân hạt sen và trứng muối cả nhà ơi rất thơm và ngon nhưng mà rất là làm miệng cả nhà nha Rồi, rất độc đáo luôn cả nhà ơi với màu sắc màu tím nè rất là ấn tượng nha cùng với nhân sen bùi bùi đó mình à, mới ăn chay cái bỏ chấm muối này nha Ăn nó thơm và ngon cả nhà ơi Rồi Chúng ta à, bắt đầu làm nha về nguyên liệu chúng ta sẽ có là từ 500 gram tới 1 kg khoai lang các bạn nha Đó các bạn muốn nhiều thì à, cho khoai lang tím nhiều Rồi chúng ta sẽ có khoảng 2 tới 3 lạng sen các bạn nha Đó về nước dừa chúng ta sẽ có là 50ml nước cốt dừa các bạn và mình sẽ có 100g đường cả nhà nha cùng với hai ml dầu ăn các bạn rồi thì khoan tím mình sẽ bắt đầu mình gọt vỏ bằng nha mình à, bỏ vào sau đó mình sẽ cắt nhỏ và mình sẽ hấp bạn nha hấp lên tí xíu muối cho nó mau chín các bạn khi, khi mà hấp à, đến à, khi nào các bạn mà dùng cái tăm cái que á, mình xiên vô thấy mềm tức là à, là chín rồi các bạn nha đó các bạn à, lưu ý nha khoai đó có nó hay dùng bị vì những cái uh, sùng của bạn nó bị chín đó. đó hoa hương các bạn nha đó. các bạn nhớ dùng uh, dao để mình uh, bỏ bỏ những cái phần bị sụn vào nha bị sụn nha nó sẽ không ngon các bạn lưu ý nha ok tiếp theo mình sẽ uh, cho vào sửng để hấp các bạn nha mình đã cắt nhỏ uh, hoa lan rồi các bạn bây giờ cho vào sửng hấp à, cắt nhỏ thì nó sẽ mau chín các bạn nha à, sau đó mình sẽ cho nó xi muối vào mình hấp thì thời gian uh, tùy theo mình hấp thì khoảng tầm 15 2 phút đó, mình kiểm tra nó là đã chín rồi các bạn đó thì mình cái này thời gian sẽ ờ, thay đổi mình nha mình phải kiểm tra mình dùng uh, que tâm hay là dùng đũa các bạn xin vô thấy mềm tức là chín rồi ok trước khi ờ, hấp thì mình sẽ cho xíu muối nha nhất là món chín hai khoai sẽ mềm và thơm ngon hơn các bạn nha sẽ ngọt hơn nữa à. về cái à, sen á thì mình sẽ ngâm khoảng cỡ một hai tiếng các bạn cho nó mềm ra và mình sẽ mình để dùng cái dao cắt bỏ cái à, cái phần à, đen ở trên cái đầu đó các bạn rồi thì sen này đã nó, mình mua thì nó đã lấy cái phần tiêu sen rồi nên các bạn nào mà mua sen bằng nguyên thì nhớ lấy tiêu sen các bạn nha sẽ đắng các bạn nhớ lấy tiêu ra ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình là luộc cái hạt à, sen mình nha mình cũng sẽ cho nó xíu muối vào đó, để sen nó mọc chín hơn và nó sẽ đậm đà hơn ngon hơn các bạn nha rồi mình sẽ luộc tầm khoảng tầm 20 à, phút đến 3 phút cho sen nó mềm các bạn nha nếu bạn nào mà ăn à, dạng ăn cháy các bạn thì các bạn không ăn cái muối có thể bỏ qua cái bước này nha còn nào mà ăn bình thường muốn thơm ngon hơn thì bỏ thêm chút muối các bạn thì chút muối mình để trước khi mình nướng thì mình sẽ ngâm với rượu mang với lộ bạn nha cho nó giảm bớt cái mùi tanh các bạn và trứng sẽ có mùi thơm mùi rượu sẽ ngon hơn các bạn nha đó. ngâm khoảng cỡ tầm 15 20 phút gì đó sau đó mình sẽ cho vào lò nướng đó, mình nướng khoảng tầm 7 ờ, đến 8 phút mà nha nhiệt độ khoảng 200 ờ, độ đó là ok ok và sau gần nửa tiếng thì ờ, khoai chín các bạn bây giờ mình sử dụng tăm á hay là một cái đũa các bạn xiên vô xuyên vô mình thấy uh, nó mềm rất là nó chín nha các bạn nha đó ok sau khi khoai chín thì bây giờ mình sẽ cho vào máy xay các bạn nha xay với một chút nước cốt dừa các bạn đó cho tạo độ béo cho cái khoai mà đó và thơm nữa đó thì nếu các bạn nào mà có máy xay khả à, thì có thể xay à, không cần đuối còn nha đó. mình cho vào nước cốt dừa thôi mình xay là mình sẽ lấy ra mình rây là ok xong phần nhân các bạn đó sau khi lay xong mình sẽ cho màu sơn lên thôi mình cho tí xíu nước cốt dừa vào các bạn nha Đó, tạo độ béo cho cái khoai các bạn Đó. Và mình xay nha các bạn nha ok sau khi xay xong mình sẽ cho vào à, cái ray các bạn là mình sẽ uh, dùng cái muỗng á mình ép xuống để mình ray cái phần uh, à, mục lan các bạn nha bạn lưu ý nha bắt buộc phải lay bạn nha nếu không nó sẽ có những cái sơ những cái lạng cợn nè những cái phần mà sát cái vỏ đó, nó sẽ không được đồng màu lên bánh sẽ không có đẹp của mình nha buộc phải phải lay nha đó thì cực tính nhất lúc này thôi rồi muốn bánh đẹp phải vậy các bạn nha đó. ok thì cái phần à, nhân vỏ hồng phổi khoai lang tím mình đã xong rồi các bạn rang xong rồi giờ mình sẽ sử dụng thêm 50g đến 100 g bột à, nếp bạn ở nếp bạn này có bột dẻo khỏi cần nha mình là bột nếp các bạn phải cho vào mình rang nha rang chín các bạn nha sau đó mình sẽ rang phần bột nếp này chung với cái phần uh, à, hoa lan tím á, để mình làm cái uh, à, vỏ bánh cho cứng các bạn nha ok sau khi mình đã rang cái bột nếp chín này mình sẽ lọc qua đây nha đó. sau đó mình sẽ cho cái hoa lan tím lên mình sơn đó mình sẽ cho một chút xíu bột à, nếp để rang lên à, là xong cái phần à, xong cái phần à, vỏ hoa lan tím của mình nha ok bây giờ mình sẽ cho cái phần à, hoa lan tím mình đã rây lên cái chảo mình nha không dính các bạn để mình sơn trong hoa lan tím này đã có cái phần cúc dừa các bạn đó, ở à, mỏng bây giờ mình sẽ cho đường vào mình nha đó, sẽ tạo độ ngọt cho cái hoa lan tím này có độ độ dẻo độ béo của nước cúc dừa đó, và lát mình sẽ cho cái bột dẻo bột nếp vào nó đã tạo cho cái bệnh cái vỏ nó cứng hơn đó, ngon hơn các bạn nha ok thì à, bột đã sên rồi đó đã khô các bạn ráo rồi bây giờ mình sẽ cho thêm cái bột nếp vào bạn nha mình sẽ sên nữa à, như xong các bạn đó ok và cái phần vỏ à, khoai tí mà đã xong các bạn bây giờ sẽ cho vào tô nha đó, mình sẽ để nguội xem sau mình làm xong cái phần hàng sen á, mình sẽ bắt đầu mình à, nặng hình tạo bánh của bạn nha cái tiếp theo thì cái hạt sen mình đã luộc chín nữa các bạn đó, rút bớt nước rồi bây giờ mình cho hạt sen vào máy xay mà xay các bạn nha xay với chút đường các bạn nha đó. thì 100 gram đường mình sẽ chia ra là cái phần vỏ bánh là khoảng 30 40 gram các bạn nha còn lại 50 60 gram mình sẽ làm phần nhân các bạn nha đó ok bây giờ mình sẽ cho đường vào mình sẽ xay các bạn nha nó là ăn ngọt thì chắc cho nhiều đường nè các bạn nha ok thì à, mình đã xay đường nhuyễn các bạn đó bây giờ mình sẽ cho cái phần dầu vào mình xay chung luôn với nha đó, cho nó nhuyễn luôn thì lát mình sẽ sên nhanh hơn các bạn nha đó không các bạn hãy xay riêng sáng mình lại bỏ dầu sao được các bạn nha nhưng mà mình cho dầu luôn để nhất nó nó, nó, động á sẽ xay nhuyễn hơn các bạn nha lát mình sên nó lại hơn nữa ok bây giờ mình sẽ cho cái phần à, nhân hạt sen đã xay vào chảo bạn nha mình sẽ bắt đầu mình sơ mình nha đó, mình sơ sẽ lâu hơn cái phần à, khoai tím chút xíu từ nó chất lỏng á đó. nó xay à, sẽ lâu hơn chút xíu bạn nha ok và cuối cùng thì cái phần à, nhân hạt sen đã khô các bạn nó ráo lại bây giờ bắt đầu nó sệt lại đó giờ mình có thể lấy ra để mình à, chuẩn nặng thành các bạn nha tạo hình nha đó. ok chúng ta có liệu nguyên liệu của bạn là như, như hàng sen các bạn nha đó 100 như hạt sen đó, với 200 như hạt sen nè cùng với đó, 200 300 gram khoai tím nè đó với uh, nhân uh, trứng muối bạn nha nếu bạn nào mà ăn uh, chay thì bỏ qua nha các bạn nha đó với một cục à, nhân à, hạt sen đó, sau đó mình sẽ ép mỏng mình sẽ cho một viên à, trứng muối đã nướng rồi bạn vào bằng nha mình sẽ mình sẽ ép nếp lại gấp lại như là bánh bao mà đó, sau đó mình sẽ lấy một phần của cái vỏ à, cái phê à, bí mình sẽ cũng cắn mỏng sau đó mình sẽ cho vào các bạn nha đó để cho cái nhân của cái phần mà sen mình đã cho cái muối vào đó để cho vào sau nhóc lại thì mình sẽ sử dụng cái khuôn khuôn trọng lượng là 150 gram thì các bạn hãy chia ra như trứng muối là 20 gram còn cái uh, ờ, hạt sen á nhưng hạt sen đó là khoảng cỡ 60 gram tổng cộng là 80 gram thì còn lại khoảng 70 ờ, gram thì mình sử dụng là hoa lan tím rồi nha đó thì cái hoa lan tím nhỏ mỏng thì sẽ đẹp hơn các bạn đó ép lại đó. cho nó chặt các bạn nha đừng có hở nha sau đó mình sẽ cho vào một cái khuôn để mình à, tạo hình cho mình nha là xong rất đơn giản luôn ok mình đã à, vo tròn láng miệng để giờ mình sẽ cho vào cái khuôn khuôn để định trọng lượng là 150 gram các bạn đó, khuôn khá đẹp đó khuôn hình à, cánh hoa sen mình sẽ ép xuống hai ba lần đó để cho nó tạo cái hình khối và sau đó mình sẽ nhấc nó lên nha cái khuôn lên là xong các bạn đó, rất là nhanh gọn luôn nha rồi chúng ta chuẩn bị thưởng thức nào cả nhà ơi thì à, ăn bánh trung thu nó sẽ khá là ngọt ngấy nên là mình sẽ thưởng thức cùng với một chút rượu trà các bạn nha đó, cho nó đúng bài luôn các bạn ơi rồi mình chuẩn bị mình cắt bánh trung thu thức nha cả nhà nha đây cả nhà xem ngọt đẹp không nào nói chưa bánh trung thu trên một cái nền dĩa rất là đẹp các bạn nha nha mình trang trí thêm một chút xíu và đầu bếp để nổi bật cái bánh trung thu lên à, hoa lan tím đẹp cả nhà ơi uống cùng với một tách trà quá tuyệt vời cả nhà nha bây giờ mình sẽ cắt thử xem như thế nào nha Chà, cả nhà nhìn xem trời ơi ngon quá kìa cả nhà ơi với lớp uh, giỏ hoa lan tí mùa vừa bé mùi hút dừa ăn và nhân hạt sen thơm lừng cùng với trứng muối dần dầu sạch sạch đó dừa mặn dật ngọt quá tuyệt vời cả nhà nha rồi chúc cả nhà có dịp giây thư giãn với món bánh trung thu hoa lan tím nhà sen này nhé rồi hẹn cả nhà ở những clip sau bye bye